Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn à, giới thiệu với anh em về một cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn mới Mới có nghĩa là như nào Mới với à, anh em đây không phải là chưa có mặt ở trên thị trường mà là mới khi với những ai mà chưa từng chơi chưa từng tiếp xúc phải nó hoặc là những ai mà biết rồi có thể là biết rồi nhưng mà nghe qua thôi chứ cũng chưa chắc đã sử dụng nó hoặc là biết kỹ về biết uh, hiểu rõ về nó bởi vì sao đây nó là một cái bộ hột tài xỉu bảo dung khi anh em đi đánh tài xỉu chơi tài xỉu bịp ấy. nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây gọi là cái riêng về cái phần máy này nhá Đó. riêng về phần cái máy này thì chống giò tôi nói với anh em này chống máy giò bởi vì anh em biết đấy bây giờ đi chơi tài xỉu rồi xỉu ngầu rồi rất nhiều những ờ, anh em đã sử dụng cái qua cái đồ này rồi có thể là mang theo cái máy một cái máy giò gọi là máy mẹ hay ờ, còn gọi là máy tổng để giò ờ, và bắt sóng theo hoặc là để đánh đi đánh theo ấy ví dụ như là hột của người ta báo như thế nào thì hột của mình báo như thế nhưng mà đấy là chuyện của ngày xưa thôi bây giờ riêng với cái bộ hột này bộ hột tài xỉu này bao dung đây thì anh em yên tâm một điều là không một máy loại máy nào có thể dò ra được bởi vì sao ở đây chúng tôi đã làm khóa sóng gọi là chống máy tổng chỉ có hột của nó và máy của nó mới có thể bắt sóng được của nhau còn tất cả những loại máy dò khác ấy, thì hoàn toàn vô tác dụng về cái bộ tài xỉu à, báo dung này thì à, như anh em à, một số anh em cũng đã biết đúng không ạ đây là tôi đang làm vào mặt nhất nhá mặt nhất của bộ hột còn khi nào có mặt nhất nổi lên thì lúc đó máy sẽ rung cho chúng ta biết còn mặt nhất không nổi lên thì máy sẽ không rung và khi có mặt nhất nổi lên thì chúng ta sẽ đánh gì đánh nhất xỉu và những mặt khác thì chúng ta có thể một là không đánh hai nữa là chúng ta đánh tài nhưng mà đánh ít thôi bởi vì cứ có nhất lên nhất thì về xỉu thì rất là nhiều bây giờ à, tôi sẽ à, để tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em xem trước tiên tôi sẽ thử à, dọi đèn cho anh em xem nhé. tôi sẽ đồng thời thử luôn cả ba hột này đó anh em nhìn hột rất là trong nhé thời gian sử dụng thì cũng khá là lâu được tầm khoảng à, một tuần cho đến 10 à, ngày đó anh em nhìn này đây là tôi thử soi đèn tiếp theo tôi sẽ sử dụng nam châm hay còn gọi là cục hít này để tôi à, kiểm hột đây là nam châm à, trắng hay gọi là nam châm đất hiếm có lực hút từ tính nó rất là khỏe anh em nhìn hột thì hoàn toàn không dính không hít gì nhé nó khác với hột nam châm còn dọ đèn thì vừa rồi tôi cũng đã dọ đèn cho anh em rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục thổi đến nắp và dĩa dĩa đây và ờ, tiếp tục đến nắp hoàn toàn không hít không dính gì cả nắp à, nắp à, cái cống cuộn gọi là cống bút xị nắp hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ lắp thử cho anh em xem cứ co lục à xin lỗi cứ co nhất lên là máy sẽ rung còn không có nhất thì máy sẽ không rung bây giờ tôi à, sẽ lắc thử cho anh em xem máy chén này giới thiệu với một anh em một cái bộ sản phẩm nữa đây nó là một cái thố đường nhưng mà nó không phải là thố đường bằng nhựa như anh em vẫn ờ, đi lắc mà đây nó là thố bằng sứ nhá riêng về cái thố này ấy, thì nếu anh em đi chơi sử dụng cái thố này thì chống luôn thầy thợ gọi là thầy thợ có dù có giỏi đến mức như nào thì cũng hoàn toàn bất lực trước cái ờ, thố này đây là một cái bộ sản phẩm ờ, nắp để lắc tay xỉu tôi mới đặt hàng ở ờ, bên ở ờ, bên ờ, ngoài Hà Nội vào đây là sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem cái nhịp rung của nó Đó, như trái này trái này không thấy rung máy rung nhé còn là không rung liên tục mà chỉnh thoảng chỉ chớp thôi thì anh em cũng không nên đánh khi nào nó rung liên tục thì lúc đó anh em hãy đánh như chén này chắc chắn là không có nhất này đó không có nhất thì chúng ta sẽ đánh tài hoặc là không đánh cứ có nhất lên là máy sẽ rung đó như anh em nhìn này đèn chớp này. đèn đỏ luôn bây giờ chắc chắn 100% có nhất và khi có nhất thì chúng ta sẽ đánh gì chúng ta sẽ đánh nhất xỉu đó đó 1 3 4 này xỉu 8 này vẫn tiếp tục có nhất anh em nhé tôi sẽ đánh tiếp tục đánh nhất xỉu 1 2 4 xỉu 7 chén này vẫn có nhất này đó 1 4 6 như chén này gọi là một trường hợp phản phản bởi sao phản à, khi à, chúng ta đánh nhất đặt à, đánh nhất xỉu nhưng mà nó lên con lục đây thì đây là một chén phản trường hợp chén phản chén phản thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải ờ, chấp nhận thôi bởi vì không có gì là tuyệt đối cả như trái này nó không dung không dung thì tất nhiên là đánh, anh em có thể anh em đánh tài hoặc là không đánh nếu như tôi là tôi sẽ không đánh bởi sao cũng là một trường hợp chắn phản bây giờ tôi sẽ khui thử cho anh em xem và tôi sẽ phân tích cái trường hợp chắn phản đó như trái phản này ví dụ như là nó lên con 2 3 4 bởi vì nó không có nhất đúng không ạ khi lên 2 3 4 như này nó vẫn là xỉu nhưng mà nó không rung bởi vì sao bởi vì nó không có mặt nhất bây giờ tôi ngửa thử mặt nhất lên xem đó anh em nhìn máy rung luôn này tôi úp xuống này ghé đi thôi máy cũng không rung hoặc là hột này cũng thế này mặt ngũ ấy không rung nữa nhưng ở mặt nhất lên rung mặt nhị đây. lại không rung khi nào rung thì cái đèn này sẽ chuyển màu đỏ tiếp tục cái hột này đó ghé bất kỳ mặt nào hoàn toàn không rung bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem mấy chén nữa nhé cái chén này chắc chắn là không nhất rồi đó đây là một chén phản tôi mới nói này đây là về uh, bão bão xỉu như chén này chắc chắn là vẫn không có nhất hột còn chưa đậu không có nhất thì chúng ta sẽ đánh tài hoặc là không đánh bây giờ vẫn không có nhất này đó ba ba bốn này cứ khi nào máy rung là có nhất có nhất thì anh em đánh nhất xỉu vẫn không có nhất này đó như trái này vẫn không nhát luôn hai hai bốn vẫn tiếp tục không có nhất hai năm sáu tài đó như trái này một trăm phần trăm có bao nhiêu tiền của tôi dồn tôi đánh hết vào nhất và đánh nhất xỉu đó một hai bốn như trái này à, tôi đã đủ ăn rồi còn khi anh em vào chơi ấy, chỉ cần đưa bộ hột này vào thôi hoặc đưa cho người ta làm cái cũng được anh em làm cái cũng được tôi sẽ phân tích thêm một chút nữa riêng về cái bộ hột này khi nào có mặt nhất lên là nó máy sẽ rung mà khi rung như thế đấy, thì chúng ta biết để đánh như ạ còn cách bảo quản này anh em chỉ cần khi nào đây là tôi đang làm vào mặt à, nhất nên khi à, bảo quản anh em chỉ cần để úp mặt nhất xuống và để ngửa mặt lục như thế này thì máy sẽ không dung và pin nó không hoạt động thì anh em sử dụng được rất là lâu đây nó là cái bộ hột 13 bộ hột này thì tôi cũng để làm clip cũng khá là lâu rồi không sử dụng đến là khi ờ, không chơi không quay clip thì tôi sẽ không uh, sử dụng đến hột đến bộ hột này nên tất cả năm bộ hột này nó vẫn còn uh, sử dụng vẫn lâu rất là ok bộ này tôi đã làm và cách đây chắc khoảng tầm 10 cho đến 12 ngày gì đó tôi không nhớ chính xác ngày nhưng mà đây là tôi muốn nói như thế là để anh em biết là cái bộ hột này sử dụng pin nó cũng rất là lâu chứ không phải là hai ba ngày hay là hai ba tiếng như anh em một số anh em vẫn thường nói thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở đây nhé